Xin chào các bạn Thì à, các bạn thấy cái miếng miếng gỗ này có đẹp không ạ? Cái miếng gỗ này thì à, rất là đẹp do nó được sơn lên ba lớp lót và hai lớp bóng là tổng cộng 5 à, lớp tức là chúng ta phun lên tới 5 lần như vậy thì cái miếng gỗ này nó mới được đẹp như vậy các bạn đây thì đây là cái ghế mình phun lên 5 lần nữa các bạn có khi lên lên tới 6 7 lần luôn bạn thấy đẹp không ạ nhưng cái này là bằng sơn nha các bạn cái này bằng lót NC với lại à, sơn bóng thì mới làm đẹp này được như vậy nhưng giờ bây giờ thì mình sẽ tận dụng những cái à, hũ vô ua hũ ván sữa à, tất cả các thứ này nè thì để mình làm sơn nha các bạn thì lúc trước mình có à, giới thiệu với các bạn là lấy cái nhựa này để tráng nhựa lên trên gỗ thì có thể để ngoài trời nắng mưa thoải mái thì hôm nay mình sẽ pha loãng đi để mà gắn chế vào cái ờ, súng sơn để mà sơn những miếng gỗ này lại thành cái ghế này các bạn nha các bạn đây những miếng gỗ này là chưa có được ừ, sơn gì hết nó chưa có gì cả thì hôm nay mình sẽ pha mình sẽ dùng cái dung dịch E và A E là ethin acetone là cái dung dịch này là cũng người ta cũng có pha sơn cho nó mau khô nữa các bạn thì mình mình chỉ cần bởi vì cái lý do là thay vì là mình sẽ sơn bằng dầu chuối thì mình phải pha những cái này bằng dầu chuối để mà quét ừ, cho nó ừ, nó chắc nó, nó đẹp nha các bạn nhưng mà hôm nay mình sẽ dùng EA này để cho nó mau khô bởi vì như mấy cái này nè mình dùng thì sẽ sơn tới năm sáu lớp lận bởi vậy nó lâu quá nó lâu mà đợi cho nó khô thì nó cũng hơi tốn thời gian giờ mình sẽ dùng dung dịch EA này để mà mình mình chỉ cần phổi qua một lớp là đợi trong vòng 20 phút là nó sẽ khô rồi mình sẽ phổi qua một lớp nữa cứ như vậy mình quýnh khoảng 5 lớp như vậy nha các bạn thì à, hôm nay mình sẽ à, pha cái à, mình muốn màu cho ra màu nói chung là không đẹp bằng cái này nhưng mà mình sẽ sơn ra màu gần trắng tức là vẫn còn giữ được cái màu gỗ này nha các bạn mình sẽ sơn lên tấm gỗ này nhưng mà vẫn giữ được cái màu gỗ này chứ nó không có bị à, biến thành màu khác nếu mà biến thành màu khác thì các bạn sẽ dùng những cái màu vàng này hay là màu xanh này chẳng hạn đó hoặc là cái vào màu à, sô cô la này chẳng hạn á thì nó sẽ biến thành màu khác đó là những cái miếng gỗ xấu thì mình muốn che lấp nó đi thì mình dùng như vậy thì miếng gỗ xấu mình à, bên lúc trước mình có làm cho các bạn chút nữa mình cho các bạn xem cái à, miếng mình phủ à, phủ nhựa lên nha các bạn thì hôm nay mình sẽ phá này các bạn cắt càng nhỏ thì nó sẽ mà càng mau tan nha các bạn rồi mình đã cắt ờ, đầy hũ nha các bạn mình sẽ chế EA vào rồi mình chế cho nó lỏng một chút nha các bạn chứ không phải như cái kiểu mà quét ờ, tráng nhựa kia thì mình quét lỏng thôi bởi vì chút vô vô vô súng sơn á thì mình phải sơn phun cho nó lỏng nó mới phun được nha các bạn thì dung dịch EA này đây dung dịch này thì EA này à, ethyl acetone thì cái loại này nó bán trên thị trường giá từ 30 ngàn có chỗ 40 ngàn nha các bạn 40 ngàn một lít 30 ngàn 40 ngàn một lít thì uh, mình làm clip này thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn hỏi tại sao mà không mua một cái sân lót hoặc là cái sân bóng ừ, phun mồ lên luôn rồi phải pha này làm gì thì cái này thì các bạn cũng hiểu rồi á thứ nhất là bảo vệ môi trường thứ hai là tiết kiệm được cho mình được uh, bao nhiêu thì bấy nhiêu các bạn quan trọng là bảo vệ môi trường nè những cái hũ như vậy nè để mình thải ra môi trường không biết bao lâu mới tan được đó các bạn thêm thấy nó, nó xẹp lép xuống rồi không thì cái này để khoảng một tiếng đồng hồ là nó sẽ tan hết nha các bạn thì trong khi chờ đợi cho cái này nó tan thì mình sẽ cho các bạn thấy cái ờ, cái hiệu quả của cái mình quét nhựa tức là mình tráng nhựa lên cái miếng gỗ hồi lúc trước ờ, mình có làm cho các bạn xem á thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem từ đó tới giờ mình ờ, làm nó nó có hiệu quả nó tốt hay không ha và đây là cái miếng gỗ lúc trước mình tráng nhựa. Để ngoài trời nắng trời mưa suốt. Không xi nhê gì nha các bạn. Các bạn xem cái độ bóng của nó. Vẫn còn bóng luôn nha các bạn. đó, thì mình làm cái con nhúng này mình để ngoài trời mưa trời nắng trời mưa cho con mình nó chơi nha các bạn ừ. trời nắng trời mưa không xi nhê gì hết nha các bạn và hôm nay trời bão thì rất là âm u bởi vậy nếu mà sơn thường thì chắc chắn là sẽ rất là lô hô nha các bạn nhưng mà để mình xem sơn cái này cho các bạn xem sơn qua đợi tí xíu là nó khô liền nha các bạn không dính luôn nha các bạn nó sẽ khô liền bây giờ mình lại sơn tiếp lớp thứ hai mà tới lớp thứ hai này sẽ lâu khô hơn chút xíu nha các bạn các bạn thấy nó ra cái à, cái nhựa trắng xung quanh không thì à, cái này nó ra nó mau khô quá đó các bạn thì nó sẽ à, phun tơ nó sẽ phun phun tơ đây nó sẽ phun tơ ra thì chúng ta để gần á, thì nó sẽ dính vào gỗ nhưng mà để xa thì nó sẽ phun bay thành bụi nha các bạn và rồi khô nữa giờ mình lớp thứ ba nhé chưa khô phải đợi uh, chắc cái này không phải uh, hơn cả phút ừ, lớp thứ ba này hơn cả phút nó mới khô nha các bạn ừ, cũng tạm khô rồi á thì uh, các bạn đợi để càng lâu thì nó sẽ càng khô cứng hơn nha các bạn Rồi bây giờ mình sẽ đến lớp thứ tư nha các bạn. tương đối khô nó khô nhưng mà nó vẫn còn cái đó có độ dẻo nha các bạn khô khô về bề mặt thôi tiếp lớp thứ năm rồi ok năm lớp là được rồi các bạn thì các bạn dùng dung dịch EA này nó sẽ không có tốn thời gian của các bạn các bạn xịt chẳng hạn như những cái dung dịch khác á, thì các bạn chẳng hạn như là dầu chuối hay ha thì sẽ à, tốn thời gian đợi cho nó khô các bạn phải phơi khô còn cái này thì không cần phải tốn thời gian phơi khô mà cho dù thời tiết bây giờ thời tiết đang trời, trời bão nha các bạn nên ờ, vẫn ổn giờ là mình sẽ phủ toàn bộ để để ngoài trời mưa hay trời nắng gì cũng không sợ nha các bạn cái này mình sơn nhiều lớp quá giờ nó thành màu trắng luôn nha các bạn thì như trong đây là sơn ba lớp nè ba lớp thì nó còn giữ cái màu gỗ còn ngoài này sơn 6 lớp thành màu trắng luôn à đây đây con màu màu gỗ đây ba lớp màu thành màu gỗ 6 lớp cho thành màu trắng luôn các bạn